ngày thanh thang phiêu bạt bước trên thảo nguyên mênh mông nhẹ lướt với đôi chân êm như làn gió bay trên đại ngàn rộn ràng con tim gieo hạnh phúc khi cùng anh leo lên đỉnh dốc chúng ta như đôi thiên thần phút canh bay ngàn phương đầy anh dấu yêu cùng bước trong mộng phiêu du người yêu dấu ơi hãy lướt cánh bay một đời một đời ta như cây cỏ sống an bình vô tư như hạt môi sương mai lòng lành nhìn lá xanh đang rộn rợn để tình đôi ta như ngọn thác với mình thanh thang bên gành đá suốt tháng năm gieo từng bừng giữa thiên nhiên hồng quang này anh dấu yêu lạc giữa cơn mộng phiêu linh người yêu dấu ơi hãy chắp cánh tâm hồn mình rộn ràng cười vang dưới mặt trời hãy tha hồn ta đi ngàn nỗi la la la la la la la la trên đại ngàn rộn ràng con tim gieo hạnh phúc khi cùng anh leo lên đỉnh dốc chúng ta như đôi thiên thần phút canh bay ngàn phương đầy anh dấu yêu cùng bước trong mộng phiêu du người yêu dấu ơi hãy lướt cánh bay một đời một đời ta như cây cỏ sống an bình vô tư như hạt nắng môi sớm mai lòng lành nhìn lá xanh đang rộn ràng để tình đôi ta như ngọn vui mình thanh thang bên gành đá suốt tháng năm gieo từng vườn dứa thiên nhiên hồng hoang đầy anh dấu yêu lạc giữa cơn mộng phiêu linh người yêu dấu ơi hãy chắp cánh tâm hồn mình rộn ràng cười vang dưới mặt trời hãy tha hồn ta đi ngàn lối la la la la la la la la la la la bước trên thảo nguyên mênh mông nhẹ lướt với đôi chân êm như làn gió bay trên đại ngàn rộn ràng con tim gieo hạnh phúc khi cùng anh leo lên đỉnh dốc chúng ta như đôi thiên thần vút cánh bay ngàn phương đầy anh dấu yêu cùng bước trong mộng phiêu du người yêu dấu ơi hãy lướt cánh bay một đời này anh dấu yêu lạc giữa cơn mộng phiêu linh người yêu dấu ơi hãy chắp cánh tâm hồn mình rồi một ngày kia không xa đường đời ôi bao la ta từ thời vô tư trong mái nhà đường ta đi trong gai khó khăn níu chân người qua cùng một tình yêu thanh cao mộng mơ như trăng sao dìu bàn chân em ung dung bước vào dù ngôn ngang đâu đây gió mưa cuốn trên đường mơ ngại chi em ơi đi qua buồn vui dẫu cho tiếng khen lời chê đừng sợ chi em ơi ta nuôi tình yêu mơ ước đi rồi sẽ tới vì bên mơ đến rồi một tình yêu hồng trên một ngày kia không xa đường đời ôi bao la ta từ thời vô tư trong mái nhà đường ta đi trong gai khó khăn níu chân người qua cùng một tình yêu thanh cao mộng mơ như trăng sao dịu bàn chân em ung dung bước vào dù ngột ngang đâu đây gió mưa cuốn trên đường mới đừng ngại chi em ơi đi qua buồn vui dẫu cho tiếng khen lời chê đừng sợ chi em ơi ta nuôi tình yêu mơ ước đi rồi sẽ tới mơ đến rồi một tình yêu hồng chết đường đời một tình yêu hồng chết trời bừng lên muôn tia nắng giang tay ôm lấy cõi đời mặt trời tỏa lan ngàn sức gió bước chân vào về thung sâu hút lên mây cao bay về sông sâu bước qua nhân gian đi vào hư vô đến cõi linh lan đi về đi về mặt trời xua màn đêm u